máy gầm số thì đại chất luôn Đấy là cái cam kết của chúng tôi Với cái sản phẩm này Máy của chiếc xe này còn đại chất luôn thưa quý vị Tí đi vào từng phần chi tiết thì chúng tôi sẽ giới thiệu thật kỹ cho quý vị cái sản phẩm này Và chúng tôi cam kết với quý vị là chiếc xe này là một chiếc xe còn cực kỳ là chất lượng luôn Chúng tôi mua quả uh, ờ, thanh lý của ngân hàng nông nghiệp uh, Và đã được ra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 cho nên anh em là chạy công trường, công trình hay là anh em chúng ta ở vùng núi cao, rừng sâu, ờ, vùng đèo dốc Chúng ta hãy liên hệ ngay cho tôi để mua chiếc xe này Với chiếc xe này đang sử dụng đó chính là chiếc xe hai cầu Và cái khoảng sáng gầm của nó cực cao và bên cạnh đó là động cơ rất là mạnh mẽ Cho nên chiếc xe này có thể vượt mọi địa hình trên cái giải hình chữ S Việt Nam luôn Quý vị, anh em chúng ta đi rừng, đi dãy hay chúng ta ở khu vực à, vùng sâu, vùng xa à, địa hình hiểm trở đó Chúng ta mua chiếc xe này về có thể vượt mọi địa hình luôn Chúng tôi cam kết với quý vị luôn Có thể vượt mọi địa hình luôn quý vị nhá Đấy, rất là mạnh mẽ luôn Và với sản phẩm này chúng tôi đang giao bán chỉ với là 95 triệu đồng quý vị nhá Giá trên là chúng tôi bán tại cửa hàng luôn Chúng tôi đang giao bán chiếc xe này chỉ với là 95 triệu đồng Anh em chúng ta nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi Số điện thoại 0975 686 232 Để sở hữu chiếc xe này luôn quý vị nhá ở Anh em chúng ta vùng sâu vùng xa Hay là à, anh em là chúng ta đi công trường công trình à, Hay là bà con chúng ta ở vùng núi cao à, địa hình hiểm trở Chúng ta sử dụng chiếc xe này thì được quá là tiện dụng luôn Giá thì chỉ bằng một chiếc xe máy thôi Nhưng mà chúng tôi cam kết với quý vị là chất lượng còn cực kỳ là tốt nha quý vị nha Sơn còn zin đến tám chín phần trăm luôn Nước sơn gần như là còn zin nguyên bản Máy thì đại chất luôn Đi cực sướng luôn, nội thất bên trong cũng vậy Còn zin nguyên bản từ đầu luôn Thưa quý vị nhá Đấy, nó có cái màu đỏ đun Cũng là một trong cái màu đẹp của cái dòng xe này Bây giờ tôi sẽ đi một vòng quanh xe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 đều còn cực kỳ là chất lượng và điều đặc biệt chiếc xe này nó người ta chỉ đi loanh quanh các cái phòng giao dịch quanh hiện trở tiền thôi cho nên là chiếc xe này còn giữ được cái vẻ nguyên bản và điều đặc biệt nữa nó còn cái độ chất của chiếc xe nhá quý vị nhá giá thì chỉ bằng một chiếc xe máy thôi nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe Isuzu nhá quý vị nhá đấy như xe chở tổng thống Mỹ luôn quý vị đấy giá bán 95 triệu chúng ta liên hệ ngay cho tôi đấy chúng ta đây tôi quay cái cận cảnh từ phía sườn của chiếc xe này chúng ta thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào Sơn vẫn là sơn zin nha quý vị cho nên độ bền của cái sơn này rất là cao luôn quý vị nhá Đấy 95 triệu đồng thôi chúng ta gọi điện và sở hữu chiếc xe này luôn Đấy tôi quay cận cảnh để quý vị thấy Không một vết gận tôi cam kết với quý vị là chưa có ma tít trên chiếc xe này đâu quý vị nhá Đấy sơn vẫn còn là sơn zin luôn Đấy, lốp thì còn đến 90% luôn Đấy thân vỏ thì căng đét Đấy chưa một vết mọt mục quý vị nhá kể cả đến các cái cua lốp cũng còn zin đét luôn quý vị đấy bất kể ở góc quay nào chúng ta đều cũng thấy cái toát lên cái vẻ đẹp của chiếc xe này luôn à, chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó chính là chiếc xe Isuzu Chopper sản xuất cuối năm 2000 bản nhập Nhật nha quý vị nha nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản đấy và như đã cam kết từ đầu thì chúng tôi cam kết với quý vị là chiếc xe này chưa hề bị đâm đụng hay bị va quẹt bất bất cứ đâu quý vị nha còn zin đến 100% luôn quý vị Máy gầm số thì đại chất luôn Chúng ta mua về sử dụng luôn Kể cả đăng kiểm cũng còn rất là dài luôn quý vị nhá Lốp lát thì đẹp Đấy cho nên là với sản phẩm này chúng ta mua về sử dụng luôn Vâng quý vị các bạn thân mến Vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe Và quay thật kỹ chiếc xe Isuzu Chopper này Để quý vị và các bạn theo dõi Đấy. Và bây giờ tôi xin phép quý vị đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này Trước hết là tôi đi vào cái phần cabo Đây chúng thấy cabo của nó còn rất là khớp khít Không bị cong vênh và rất là khớp khít cho nên chúng ta thấy chiếc xe này chưa hề bị đâm đụng nhá quý vị nhá hay bị va quyệt đâu cái đèn pha phía trước bên phụ đấy cũng còn khá là trong kể cả là cái đèn sinh nhan của nó đây cũng còn khá là trong không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị ờ, nứt vỡ hay bị bạc màu đâu quý vị nhá ấy chính giữa là cái mặt ga lăng của nó và cái biểu tượng Isuzu một thương hiệu ô tô lớn của Nhật Bản chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản đây cái đèn pha phía trước bên lái đây cũng vậy cũng còn trong veo luôn và không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ quý vị nhá ba đợt sốc thì khớp khít đấy, không bị đắp ma tít nhiều hay bị cong vênh gì đâu đấy, khoang lốp thì tôi chúng tôi thấy là đấy, không bao giờ có chuyện bị mọt nhá với chiếc xe này quý vị nhá đấy và mặt la răng của nó đây đây lốp của nó đây lốp này thì còn độ sáu bảy phần trăm nắp chụp la răng còn hết sơn zin quý vị nhá Isuzu Chopper đây và chúng ta thấy đây lốp của nó này còn rất là mới luôn quý vị nhá đây khoang lốp đây không bao giờ có chuyện mọt mục trên chiếc xe này như xe tăng luôn quý vị nhá đây lốp đây mặt la răng của nó đây đấy và đây chúng tôi quay cận cảnh chiếc xe này chúng ta thấy chưa rất là mọng luôn không có bị đắp ma tít trên chiếc xe này đâu quý vị nhá đấy là cái cam kết của chúng tôi với chiếc xe này đây lốp vẫn còn dầu đây Đấy, rất là đẹp bốn quả lốp mới lốp dự phòng cũng là lốp mới luôn quý vị nhá đây khoang lốp đây sáng trưng chưa quý vị mặt la răng của nó đây đấy và bây giờ là cái sườn phía bên phụ đây chúng ta thấy chưa rất là đẹp luôn giá thì chỉ bằng một chiếc xe máy thôi chưa bằng tiền một em SH 150 phân khối nha quý vị nhá mà chúng ta đã được sử dụng được một chiếc xe 5 chỗ ngồi lại kèm theo một cái thùng ở đằng sau chở được rất là nhiều đồ và tiện ích quý vị nhá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 vượt tất cả các mọi địa hình trên giải chữ S Việt Nam luôn với chiếc xe này luôn với cái khoảng sáng gầm cao như thế này quý vị nhá Đấy, còn bây giờ xin phép quý vị là nó cái nội thất bên trong đây chúng ta thấy cái mặt tắp lô của nó đẹp như này cơ mà nhựa của nó còn rất là tươi luôn nhá ghế là vẫn là ghế nỉ nguyên bản nhá quý vị nhá chưa bọc ra một lần nào nhưng mà chúng ta thấy không bị rách vá và cũng còn khá là sáng quý vị nhá Đấy, kể cả cái trần của nó này vẫn là trần nỉ nguyên bản luôn đây chúng ta đi ít đi nhiều Chúng ta nhìn vào cái vô lăng này chúng ta cũng biết luôn Đây cái mặt vô lăng này Còn sân sùi không bị mòn mờ đấy Các cái vành vô lăng này chúng ta thấy này Đấy chúng ta thấy rằng là Không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị nhá Đây mặt vô lăng của nó đây Đây chúng ta nhìn vào cái uh, ờ, cần số này chúng ta biết luôn các con số các dãy số đây chúng ta nhìn vào cái tay phanh này chúng ta cũng biết luôn đi ít đi nhiều luôn đây <laughs> hai cầu sử dụng bình thường cầu này gần như không sử dụng nha quý vị nhá bởi vì cái xe này chỉ chạy vùng đồng bằng này Đấy, ờ, nhưng mà vẫn hoạt động bình thường quý vị nhá điều hòa mát lạnh luôn quý vị nhá đấy cái tắp bi cửa của nó đây ghế đây đấy chúng ta thấy cái tắp bi cửa của nó đây còn sần sùi như thế này kìa rất là sáng luôn chiếc xe này chúng tôi mua về và thể theo nguyện vọng của rất đây các cái học ừ, cánh cửa đây chúng ta thấy đây, còn vàng ươm như thế này kìa mà đấy, sáng trưng sơn lòng của nó vẫn là sơn zin quý vị nha đây chúng ta nhìn vào cái chốt cửa này đấy chúng ta biết là đi ít đi nhiều đấy, quá là sáng luôn còn con ốc ếch còn vàng ươm luôn đây quý vị nhá này các con ốc này chưa lần mở đâu đây hàng ghế thứ nhất đây vẫn là nỉ nguyên bản quý vị nhá còn khá là sáng đấy không bị rách vá một chút nào luôn táp đi cửa lòng cánh của nó đây đây ốc ếch vẫn còn vàng ươm đây thưa quý vị xe này thì không bao giờ không có chuyện mọt mục luôn chấp hết quý vị nhá đây đấy đến cái, cái keo phủ sần của của lốp đây chúng ta thấy hay là cái hộp bu lê đây vẫn còn zin luôn quý vị nhá tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị các bạn xem luôn đây gầm của nó đây ấy sáng trưng nhá quý vị nha, ấy không bị mọt sắt xì thì xanh lét không có chuyện mọt mục của chiếc xe này đâu thưa quý vị nhá đấy là cái cam kết của chúng tôi và chúng tôi quay thật kỹ đây chúng ta thấy hàng ghế thứ hai đây vẫn là nỉ nguyên bản nha chưa một lần bọc da đâu quý vị nhá đấy tắp bi cửa đây ấy tắp bi cửa cũng vẫn là nỉ luôn sần sùi đây không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị nhá keo chỉ đây đấy các con ốc này này sáng trưng chưa một lần động chạm cái lên mà lết đâu đây kể cả phần phía dưới này, này. khoang lốp này chúng ta thấy làm gì có chuyện mọt mục ở chiếc xe này đấy với giá bán chỉ 95 triệu đấy chúng ta gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này đấy tháng trước thì chúng tôi đã có một chiếc xe cũng quảng ngân hàng ra nhưng mà không chất bằng chiếc xe này đâu quý vị nhá chiếc xe này chất hơn rất là nhiều luôn đây cái tắp đi cửa của nó đây keo chỉ đây các con ốc này đây vẫn còn vàng ươm đây quý vị đây này chúng ta nhìn vào cái ốc chốt cửa này ấy vẫn còn vàng ươm luôn quý vị nhá máy đại chất quý vị nhá đây thường xuyên bảo dưỡng ở hãng quý vị nhá cho nên chiếc xe này còn cực kỳ là chất lượng đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái chân phanh chân côn này chúng ta cũng biết luôn quý vị nhá đây các cái phím lên xuống kính này kính điện hết gương điện kính điện quý vị nhá cho nên là đây cái cánh sau đây ấy chúng ta thấy ốc vàng ươm chưa keo chỉ đây tất cả mọi thứ đây ốc này chúng ta thấy vàng ươm luôn Đấy, lòng cánh của nó thì sáng trưng luôn quý vị nhá đấy đây khoang lốp của nó đây một lần nữa đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đấy và điều đặc biệt chiếc xe này ngoài chở được 5 chỗ ngồi nhá quý vị chúng ta còn có một cái thùng ở đằng sau rất là rộng luôn quý vị nhá đấy được uh, mở được bằng điện luôn quý vị cho nên là rất là chuẩn luôn đây ấy bọc thép quý vị nhá ấy chở đồ chở điếc ở trong này thì quá tiện luôn quý vị này ấy bọc thép cái khoang bên trong này quá rộng luôn chúng ta thích chở cái gì thích để cái gì thì để mà lại an toàn quý vị nhá chống cả cháy nổ luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy cái khoang đằng sau rộng chưa chúng ta thao hồ để đồ nha quý vị nhá đấy quý vị và các bạn thấy chiếc xe này nó đa dụng chưa đấy được bọc thép luôn quý vị nhá đấy keo chỉ của nó đây đấy không có chuyện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 nhựa sân sùi chưa trần vẫn là trần nỉ zin nguyên bản nhá hai cầu vẫn sử dụng bình thường quý vị đấy đấy điều hòa mát lạnh luôn quý vị nhá đấy, vô lăng vô liếc quá đẹp luôn đấy quá đẹp luôn thưa quý vị đấy, đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong khoảng đến tám đến 900 vòng trên một phút thôi một mức độ quá là đạt chuẩn luôn thưa quý vị đấy và bây giờ sẽ đến cái phần trái tim của chiếc xe linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ và đi vào phần động cơ của chiếc xe này chúng ta mới thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào quý vị nhá đây máy đại chất đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này máy thi thầm luôn đây đấy chúng ta thấy độ chất của chiếc xe này chưa đây các lỗ bấm tròn xe đây các lỗ bấm đây tròn xe đây keo chỉ của nó đây không mất một phân keo sẽ chỉ nào đâu quý vị nhá răng của nó đây đấy máy đang nổ nhá đứng gần còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá đây đấy các lỗ bấm đây tròn xe chưa đinh tán chưa đấy chúng ta đây máy đây máy khô rong nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật máy này chúng tôi chưa rửa đâu rửa lên là cũng sáng quắc luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy đây là tiện thể chúng tôi quay luôn máy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 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và là một chiếc xe 5 chỗ ngồi đấy rồi là có thùng hàng ở đằng sau đựng thao hồ thoải mái nhưng lại không có niên hạn sử dụng nhá quý vị nhá đăng kiểm đến tận tháng 7 năm 2021 cơ cho nên chúng ta mua về không phải đăng kiểm đâu sử dụng luôn đấy một chiếc xe không có niên hạn sử dụng thưa quý vị đấy, cho nên là chúng ta dùng thoải mái luôn vĩnh cửu luôn đấy và bây giờ trước khi đi vào kết thúc video này Một lần nữa thì tôi lại lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này thật kỹ Sau đó à, là một chút nội thất bên trong Đấy để chúng tôi xin được kết thúc video giới thiệu xe này ở đây thưa quý vị nhá Đây chúng ta thấy đẹp chưa Máy đang nổ quý vị nhá, máy nổ thì thầm luôn Xe cực đẹp luôn, sơn zin còn đến 8-90% luôn Đấy, máy thì đại chất Máy số đại chất luôn Gầm Đấy, lốp đăng kiểm Nói chung là chúng ta về sẵn đi thôi thưa quý vị đấy đẹp chưa cận cảnh cho quý vị xem luôn chúng ta không thấy có dấu hiệu gì của sự đây nội thất của nó đây còn quá là sáng và đẹp luôn vô lăng thì sơn sùi như mới luôn đây các chốt cửa đây thấy vàng ươm chưa các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá đây cái tắp đi cửa của nó đây ấy vẫn là nỉ này đấy sáng trưng luôn cho quý vị nhá đấy rồi hàng ghế thứ hai này cũng vậy đấy cũng vẫn là nội thất nỉ nguyên bản luôn ngồi thì cực kỳ là rộng rãi luôn đây chúng ta thấy ốc vàng ươm đây đấy tắp đi cửa đây vẫn là nỉ luôn trần đây trần nỉ nguyên bản căng đét sáng trưng đấy cửa đóng phập phập luôn nhá thùng đằng sau thì rất là rộng và điều đặc biệt nữa là mở điện luôn thì lại quá là an toàn luôn quý vị nhá đấy, khá là đẹp cho một chiếc xe chỉ với 95 triệu quý vị và các bạn máy đang nổ đấy liên lạc ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này